三十一號，二零二一年，但係已經未誒睇煙花。我驚唔可以跟住嚟啦，佢話好攰喎。而家八點幾㗎啦，好多人啊！我新年快樂啦！Happy New Year！今日今日係叫做誒年三十晚啦，New Year Eve。而家嚟睇煙花，又誒。 九点嘅烟花同埋诶十二点嘅烟花，而家系系等呢个九点嘅烟花啦。今今年咧特别噶，今年要係买飞先可以嚟噶。平时就喺往年唔使买飞嘅，就系因为系买飞，所以咧就冇咁多人，冇咁多人啦。佢有限制嗰啲人嘅，人有冇咁杂啦。